em không có cái bảng hả em không có bảng giống như nó hả em lên dẹp rồi à em đóng cửa dẹp vô ừ tại hồi đó chị đi học á là đi đi ra đi đợi, xuống đây xong ở đây nhà trường nó có xe buýt xe buýt của trường á ừ. thì nó đón mình ở đây nó chở vô trường đó đây à, chợ đi xuống xuống trạm mấy đường nhùm á ừ. Trời chưa nắng chắc rồi đẹp. Ở dưới bến cảng kia đẹp. Ừ chị có ngồi đi, mình đi dài dài chú nói rất là đẹp ừ chị có ngồi dưới đó một lần chị ăn bánh ăn hamburger á à. hay cái bánh cảng á ừ có mấy mùa hè đó cũng ok mà chị nhưng màu rau có tiết tiết nha chị ít tiết do ừ. không nó luôn tiết hết đi mình đi lúng luôn chị đây dưới đây không có tiết ừ tại chị biết mà chị có ở đây mà chị học 2 năm mà chị nhớ nhiều, tiết ừ. nhưng mà chị có cái nó gió Ừ. ừ phải hồi đó chị nghe lời thằng bạn chị bạn học quá Ôi, ờ, dọn về đây nhà, hai vùng ngủ một khách có chịu bảy à. ừ. em nói được rồi ờ, em chờ à. ừ đó cho nên chị mới nói là giờ chị chạy xuống đây rồi chị thấy hối hận quá <laughs> đẹp mà ra cảnh đẹp không ý chứ chị không chị không nghe chịu nghe lời nó ừ. tại nếu mà chị nghe lời nó đó thì bây chứ giờ chị mua nhà với anh nghĩ với đây nó cũng còn rẻ không có mất đâu ừ. mà sắp sửa xuất mai á ừ. cho nên đường nó làm sạch sẽ chưa Ừ? Nó chưa có làm đường đó. Ừ. Nhưng mà ở đây nó cũng sạch sẽ. Ừ, nhưng mà cũng sắp sửa sức mai cho nên họ cũng làm cho sạch sẽ à. ở đây học sinh sinh viên nhiều lắm tại trường đại học ở đây mà dạ, nhưng mà <laughs> ở đây tù tội cũng nhiều lắm tù tội tù tội là mấy thằng mà bị ờ, bị kết tội á à. được nó đưa về nhà tù đây nè ừ. tại vì ở đây có cái phòng sớ có cái nhà tù lớn lắm coi như là ai mà bị tù tội gì là nặng á mà như là tù mà lâu năm á là được đưa về cái nhà tù ở đây tại chị đi thông dịch mà chị đi thông dịch rồi nên chị biết ở đây nó kiểu như nó vừa xưa vừa cổ kính đầu nó chuẩn bị sắp sửa treo cờ lên nữa nha ừ. chị em biết không chị đi học có nhiều khi chị ờ, đi lúc mình đi tới trường á thì có xe nó đưa mình tới trường nhưng mà khi mình đi về đi học về thì không có xe yeah. Dạ. em biết sao có nhiều lúc chị đi bộ chị đi bộ từ trong trường học mà đi bộ ra tới ừ, tới ga xe lửa này nè không sạch thôi chắc chị dọn về đây lại quá em ơi <laughs> không không khí đây đã mà Để... ừ ở đây trong lành trong sạch người thoải mái á ừ người giống như ừ chứ chị ở nam so đó chị đi bộ nhiều khi chị cũng không biết đi đâu chiều á cỡ ra trường ừ mà xe lửa um, đi cũng đâu có bao lâu đâu khoảng chừng ừ, tiếng ờ, tiếng ờ, tiếng rưỡi cũng được tự vì chị chị ở chỗ nhà chị ở đó non star đó thì um, chị lái xe mà kẹt xe đó cũng cỡ tiếng rưỡi á em thấy chị ở rất là xa mà ừ chị chị quay cái này đó chỗ này là mùa hè là nó hay tổ chức nhạc trên đây nè chỗ dạ, trên nó có nhà hàng ngon lắm ừ chắc là nghĩ chắc chị dọn lại về đây quá <laughs> hai chị em mua nhà chia đôi <laughs> đứng hai đứng thôi mua chia làm gì giờ làm gì nhỉ làm gì nhà <laughs> nhiều nhiều việc cái nhà biết đâu <laughs> cho nên chị nói em nếu nhà chị ở xa lắm ừ. cho nên chị có xuống thì phải có một cái gì quan trọng đặc biệt thì chị mới đi được mà nếu lần sau có đi á, thì chị đi bằng xe lửa á, thì nó nó nó rẻ chi phí cho chị hơn đây là chị chị quay cái cái đồi nè ờ, tại chị biết sao đi xe nó không đi Em biết không, lúc chị đi lên đây nè Là giờ người ta đi làm về á Kẹt xe Mùa đông ở đây, tuyết ở đây nó ít lắm em Ít lắm Nó chỉ rải muối lên cái nó tan liền luôn Ừ Bởi vậy nó giờ ở đây cũng có tuyết Nó cười quá tuyết luôn Ừ Chị biết mà Trời ơi Nó gần biển, chị biết sao không đó Ừ Ít, ít, ít, ít, ít, ít. gần biển Ừ thì phải hối hận thiệt cái chứ thằng đó nó nói đúng mà em biết sao chị à, chị từ chối không tại vì nó nhỏ tuổi hơn chị mà nó nó tỏ vẻ như nó thích chị à. kiểu như là mình đi học là chỉ là đi học thôi chứ mình không phải tới đây đây có một tiệm ấy nữa nè hồi đó chị đi học ở đây á ờ, em biết sao không cái chị mua đây xong chị đi bộ nè nó đi bộ ra bến xe, xe. ở cái bên ừ nước nó cũng tiện ờ à, chị quay cái cái cái toilet nè sạch sẽ không Việt Nam mà được gì không <laughs> hả trời ơi Việt Nam mà lỡ mà ăn cái gì mà mà đau bụng ỉa chảy hả mà giữa đường hả thì chỉ có chết thôi từ chết tới bị thương á cũng có toilet mà chị Việt Nam thì có em Ủa? đó thì có ngoài đường ở đây chị em nhớ cây xăng ừ, cây xăng hay quán người ta mình mình có ăn thì mình mới mới ngồi chứ ừ, vô mượn cầu tiêu chứ còn còn mình không có mình mượn cầu tiêu kỳ lắm không có nhiều chỗ nó nói chứ ok ờ, mà có nhiều chỗ nó không ok làm sao ừ, mà đâu có sạch sẽ chỗ nào sạch sẽ đâu cái thời mà chị đi học ở đây nè là cái thời chị thất tình <laughs> là cái tại vì anh chị có anh bồ à. anh bồ đó thì ảnh là uh, kỹ sư làm bên singapore à. thì ảnh mới rủ chị đi singapore thì mới đầu chị chịu rồi chị nói với ảnh là ok bây giờ ờ, ờ, ổng uh, là người naui ừ. thì chị mới ổng lớn hơn chị 6 tuổi thì chị mới nói ảnh là uh, ok bây giờ mướn công thầy nữa đi rồi chuyển đồ lên cái đến lúc ổng mướn công thầy nữa ổng chở đồ ổng lên hết để rồi công tay sẽ đưa về nhà chị để chở đồ chị lên qua bên kia đường rồi thì thì chị lại um, thì chị lại nói thôi uh, chị không đi chị không đi nữa à. cái rồi cái ổng xù luôn ổng xù chị luôn ừ trời ơi coi em thấy chỗ nước kia đã không hả cái chỗ đó nó phẳng lặng hả ừ. gió mà nó chỉ đấy nó im ghê không ừ. có gió đây gió mà ừ. chị có lúc mà chị đi học á thì chị đi học xong rồi chị đi về cho nên chị không có thời giờ mà chị ra đây chị ngồi về mình còn làm bài nữa chị mà dắt chưa trưa ở nắng mà ngồi đây dắt rồi ừ đi phía phía bên kia cũng có chỗ ngồi nữa ừ. ừ. Ờ, mà em có đi tới Frederick Store chưa? chưa em thấy cảnh nó cũng đẹp á ở ờ, đó đẹp lắm tại vì yeah. Dạ. cái trường của chị học đó cái cái văn phòng chính á là ở Frederick Store còn cái này là văn phòng phụ ừ. coi như nếu mà chị lúc đó mà chị lựa cái ngành chị đi học về ngành điện á ừ. thì là chị sẽ học ở Fredrikstad nhưng mà tại chị lựa cái ngành data ừ. cho nên bị đưa xuống dưới đây à, xuống dưới đây giữa cái trường ở dưới này đó thì con em đang học ờ, ngành data đó data là ở đây là 3 năm á ừ là ở đây ừ, ừ. nhưng mà nó điện thì ở trên kia Fredrikstad nó nó học được ờ, một năm ờ hả rồi giờ nó học cái gì giờ nó cũng cái giờ nó chọn cái gì nhưng mà nó cải nên nó, nó học xong rồi để, sau này cũng học tiếp nó học cũng chọn ngành khác thì nó học ừ. thì lớn rồi tại chị học cái trường ở đây rồi chị học về data rồi à, thì chị thấy cái môi trường học của ở đây á yeah. Ừ. nó có cái gì á chị cũng không có um, không ờ, không thích lắm ừ. cho nên lúc mà chị ờ, bên xã hội nó không cho chị ờ, trợ cấp cho chị đó nếu mà chị còn đi học đại học nữa thì chị mất cái tiền trợ cấp cho nên chị nghĩ thì lúc đó chị nghĩ chị chị, chị nghĩ thấy chị cũng tiếc thì tiếc mà cũng không tha thiết lắm tại cái môi trường thầy giáo với học trò đây nó hơi làm sao á khó khó nói kiểu mà học trò ở đây nó kiểu cạnh tranh ấy có nghĩa là những đứa giỏi thì lựa những đứa giỏi chơi những đứa giỏi à, ờ, ừ ừ những đứa mà hơi kém kém á thì lựa trong một cái tập đoàn của tụi kém kém à, nếu mà có một đứa kém mà trong một cái group giỏi á thì nó nó nó nó có một cái gì đó nó như nó không có vô rơ ừ. ờ, cái nên mà mình hơi hơi chậm một chút á tự nhiên mình cảm thấy tuổi tuổi ừ xong rồi ừ ừ xong rồi cái mình uh, mình không có phát triển được à, thì từ vì đi học thì phải có sự giúp đỡ ha nhưng mà nếu mà có những cái chuyện như vậy xảy ra thì nó làm cản trở cái sự phát triển của mình dạ. đó thì rồi nếu mà chị so sánh tại chị cũng có học ở trường NTNU trường đại học ở Zurich dạ. lúc đó là chị lựa một năm học điện trước khi chị đi xuống đây học 2 năm data thì ở cái trường ở trên Zurich cái môi trường nó khác dạ. nó không có cái đương nhiên rồi cái này có ít xích hồi xưa chị có cái nhà ở về lấy em ở Moss ừ. chị bán rồi tại vì lúc đó chị bán uh, bán kiểu mà bán um, bán đấu giá đó tại vì um, ba chị mất thì cái nhà chị mua trên Oslo á không có ai um, phụ với chị có một mình chị chị không có nổi thì um, lúc đó chị mới dự định bán cái nhà đó đi xuống đây ở thì chị mua cái nhà dưới đây 75 mét vuông ba phòng thì cái nhà trên kia không bán được cái chị ôm hai cái nhà luôn <laughs> cái đó là năm 1900 uh, năm 2012 12 13 đó nhà lúc đó là cũng uh, nó cũng đang lên lên chút đâu lúc đó hả người ta đăng hả không ai mua không ai bán lúc đó gọi là uh, kinh tế suy sụp là ở economy crisis năm năm năm 2000 em qua là tiền lãi nó cao mà nhà nó là... 2000 thì ok mà dạ. năm 2000 không 2000 uh, 2010 á là lúc mà chị quen với cái anh ờ, người uh, ờ, Na Uy đó đó 210 đó là nguyên do Tại năm năm nay kinh tế cũng xuống hết trời ừ thì sau cái dịch này nè nó cũng xuống ở Việt Nam mình cũng ừ. vậy bây giờ dịch nhưng mà không sao mà mình sau dịch này là chút này nó bị nặng em bây giờ mà em tính về Việt Nam chơi đó là Việt Nam bây giờ mắc lắm dạ. ừ nó mắc hơn hồi bây xưa rất là nhiều tiền vé cũng mắc mà tiền giờ chị mắc giá nữa ừ tiền bây giờ chị tính nó có một ngàn nuôi có hai triệu mốt Việt Nam à ừ. đâu có giá chứ đâu ừ. có gì đâu vô trong đây ngồi được không được chứ cái à, này của hotel cái này của hotel nhưng mà nó hình như nó cũng có tiếp khách hả để coi thử trong đây nó cũng có quán cà phê, ờ, có cái cà phê nhưng mà nó là của um, đây nó món cà phê giống như của của hotel ăn rồi không thì thấy cái này giống ăn ăn chứ đâu Mott Ovin Hus Restaurant <coughs> kiểu nó hình thức là restaurant đó <coughs> để chị hỏi nó Không, ở đây mình ngồi uống cà phê được mà Hả? Hả? Để hỏi nó thử Mình ngồi ngoài đây được mà, nó có bo mà đây nó yên tĩnh nó không ồn ào để hỏi thôi Unnskyld meg. Er det servering kaffe ute, eller sånn? Kan vi bestille kaffe og sånn? Eller ikke? Er det servering kaffe og sånn ute? Ja da, hvis dere bare kommer inn og bestiller, så kan bestiller. dere sitte ute og okay. drikke. Ja, ja, det går fint. Kjempebra. Takk. Eh, ja, hvis du går eh, Jeg vet ikke helt hvor de henter fra, men I Mori? Ja. Skal dere bare ha kaffe? Uh, hun vil ha en kaffelatte. Ja. Og jeg vil ha en, eh, ja, en kaffelatte også. Ja, to. to kaffelatte. Ja. Små sei. Ô, so... em uống nước gì không? Nước lạnh thôi hả? Lấy ly nước lạnh hả? Em uống cà phê được. Không có nước hả? Kaller dere sammen, eller hva for dere? Ja. Jeg skal bli tatt i hendene etterpå. Vi Jeg vipper hendene etterpå. Jeg har jobbet på, som servitør på to, for mange hotell. Ja. hotell. Det er koselig her. Vi kan sitte inne også, ikke sant? Eller bare Ja. <laughs> Litt kaldt. Em ngồi đâu? Ngồi dưới kia không? Hay ngồi đây? Ngồi đây dễ thương ha? Ừ. Ngồi đó cùng sling. Cùng sling ha? Ở kia có ít xích mà lạnh quá à. Đây có ít xích à? sang trọng ha cái tiệm của em á mà làm lại là sang luôn á <laughs> chị sẽ nếu em muốn á chị sẽ làm cho em được mà tại vì em nói là em không có muốn hùng chung với chị nên chị đã chị <laughs> tìm Cái Ừ em biết em biết con con mẫn nó nói sao không nó nói chứ um, em thấy chị với cái chị đó uh, với lại cái cô này đó hợp nhau á uh, hai người không có không có chồng <laughs> thật ska du ha. Ja, Nó nói gì với nói là nói hai người vậy là hợp nhau xong chị nghĩ bụng ừ em nói đúng á tại vì uh, uh, nếu nói như vậy là mình có cùng cái tâm sự á không mà con mẫn nó dễ thương lắm em nó người nha trang à quen với chị mà mình sao em với nó quen nhau Trương xin tak Varsågod Dạ, đi tak Sao em với Mẫn quen nhau? Đâu có quen em <laughs> em đẹp gái mà mà em mặc đồ này ấy, với cái ví của em nó cũng mắc chi đồ đạc ở đây không sao đâu em thấy mình ở không quá từ mai nó quy thôi nó kêu nó quy nhưng mà em có bốn mấy tuổi ờ, em tên gì vậy em tên Loan em tên Loan hả bây giờ chị mới biết tên em nói chuyện điện thoại mấy tiếng đồng hồ rồi mới biết tên em uh, em có nghĩ là em sẽ tìm lại người người mới không tùy duyên thôi không phải không mình không phải mình ờ, mình chắc chắn là mình không phải mình không muốn là ờ, một nửa đời sau này của mình ờ, mình phải kiếm một người mà cho nó chững chạc hai nữa là chỉ cặp thôi chứ em không muốn về sống chung giống như giờ ừ. qua trải qua cực khổ quá rồi ừ. cái gì mình cũng xưa giờ mình đã lên mấy chục năm ở đây mà ừ. khổ ừ. về cũng là gia đình uh, trong gia đình thì đúng là mình lo nhiều quá ừ. mình cảm thấy mình mệt mỏi ừ. nhưng mà về, về mà sống chung mà hiện tại mà giống như hồi xưa nữa là em không giờ thấy mình đang thoải mái ừ. thì em thấy thoải mái cái giờ mà sống trong một nhà mà lo lắng như hồi xưa ừ. ngủ dậy có lo ăn sáng rồi ừ. lo ừ. đủ thứ lo ăn ừ. Vậy em nói trong micro này được không? Nói cho chị nghe Tâm sự của phụ nữ Em mở cái mobile của em lên đi Em vô cái youtube của em Của chị đi chị của em